Kinh Địa Tạng Bồ Tát một Nguyện Quảng chúng sanh nhập duyên phẩm thứ ba Phật Mộc thưa hỏi Lúc đó Phật Mộc là bà Ma Gia Phu Nhân chấp tay cung kính thưa Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng Thánh giá chúng sanh trong quả giới phù đề tạm nghiệp sát khác tạm thọ quả báo đó thế nào Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng trong mười phương thế giới cho đến quốc độ hoặc nơi thời có địa ngục, hoặc nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thờ có nữ nhân, hoặc nơi thờ không có nữ nhân, hoặc nơi thờ có Phật Pháp, hoặc nơi thờ không có Phật Pháp, dẫn đến thanh văn la hán bất chi phật bồ tát cũng sai khác như thế để chẳng phải riêng gì địa ngục sai khác theo đâu bà ma gia phu nhân khỏi ngài địa tạng bồ tát tôi muốn nghe tờ báo trong quản di phù đề để chiếu cạn để áp đạo ngài địa tạng bồ tát đáp rằng thành giả trong mong ngài lòng mới nhận lấy tôi sẽ nói lời việc đó thành giả đáp rằng xin thành dự không thành giả cho bồ tát lực thuận Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thứ Thành mẫu rằng Danh hiệu của những tội bảo trong quả diêm phù điện như vậy đây Như có chúng sanh nào chẳng hiểu thuận cha mẹ Dự định diệt hại cha mẹ Kẻ đó và đò bồ vô giả địa ngục Trong đó mình muốn kiếp không lúc nào muốn ra vào được Như có chúng sanh nào có lòng ác Làm Phật bị thương, chạy máu, chẳng kính kính diệt Chế ba giả pháp Kẻ đó phải đò vào vô giả địa ngục Trong đó mình muốn kiếp không lúc nào muốn ra vào được như có chúng sanh nào xâm tổn thường trụ ô phạm tăng ni gây tự tình dâm loạn trốn trộn chùa chiền hoặc diệt hoặc hại chúng sanh đó phải đọa vào hối dạng ngục trong đám mỗi kiếp có lúc nào muốn ra khỏi được như có chúng sanh nào giả làm thầy sa môn vì thực tâm chẳng phải thầy sa môn tại phạm giới luật gạt gậm hà bạch y tạo nhiều tội ác kẻ đó phải đọa vào hối dạng ngục trong đám mỗi kiếp có lúc nào muốn ra khỏi được như có chúng sanh nào trộm các tài vật đồ, đồ ăn uống của thường trụ hoặc không cho mà lệ một vật kẻ đó và đọa vào vô giảng ngục trong năm nghìn kiếp không lúc nào muốn ra phải được ngài địa tàng bồ tát nói rằng thánh mộc nếu có chúng sanh nào phạm tội trên thời phải đọa vào địa ngục một ngũ giảng muốn cầu rằng ngừng dứt cho một niềm cũng được bà ma ra hôi nhân hỏi ngài địa tàng bồ tát thế nào là vô giảng địa ngục Ngài Địa tàng Bồ Tát đọc rằng Thánh Mộc bao nhiêu địa ngục trong đủ thứ vi lớn có 18 chỗ, bậc đỉnh có 500 chỗ Danh hiệu riêng các đến có nghìn trăm danh hiệu riêng khác nhau nói đến đề một ngũ dạng đó giảm thành lục rồng chúng tám bốn dạng thành bằng sắt tám bốn dạng rồi kẻ có những nào hội đồng trong một là có những địa ngục nhỏ liên tiếp nhau đều có sanh hiệu danh hiệu khác khác liền có một sự ngục tính là vô dạng ngục này tới quý tám muốn nhầm thành cao hơn một nhầm toàn bằng sắt cả rồi chạy cỡ xuống trên xuống dưới trên từ ngục là có rắn sắt chó sắt phun lửa được nhau chạy rã bên này xuống được sang bên kia trong ngục lại có một giường rộng khắp muôn dặm một người thọ tội từ thể thân mình được cả giường muôn nghìn người thọ tội cũng từ thể thân mình được cả giường đó là gió tội nghiệp mà cảm vừa ra như thế là nhiều người tôi chịu đủ sự khổ sở đắm nhìn vì giả soát cùng các loại ác quỷ răng nanh bén nhọn ngầm gương ánh mắt chiếu sáng nghĩa chớp nhọn móng tay cận như đồng móc ruột bằng bằng chặt để có quỷ giả soát khác cầm chĩa bá lớn bằng sắt đấm vào mình người tôi hoặc đấm trụng miệng mùi hoặc đấm trụng mừng lưng rồi lên hư không lại chĩa ba hứng xuống trên giường lại có dầu hấu bẩn sắc bộ mắt người tội lại có rắn sắc cặn đầu người tội nơi lỏng độ cấp thân kéo lợi người tội ra mà cài bữa trên đó lưới kẹo người tội nước đồng hộ miệng giấy sắc nóng cũng thấm người tội lại mỗi ngày mỗi đêm một lần chết một lần sống lại không lúc nào muốn thoát ra khỏi được lúc thế giới này hứa hoài là xin vào đi một thế giới khác lúc thế giới khác ấy gọi là xin vào quả khác nữa lúc quả khác ấy gọi là xin vào quả khác lúc thế giới này thành sống thờ trở về thế giới này những tội báo trong địa ngục vô dạng như thế đó là địa ngục đó có năm điều nghiệp cảm nên gọi là vô dạng năm điều đó là những gì một là tội nhân mối trong đó chịu khổ ngày một đêm trải quá kiệt không một giấy ngừng nước mới gọi là vô dạng một người thọ tội thể thấm được cận ngục mỗi mỗi thân người tội cũng thể thấm mình để chịu cận ngục đó là <clears throat> nên gọi là vô dạng nhiều khí của nên tội nhân ý chỉ ba gầy diều hâu trắng chó sáu cổ già cổ sấy cứ rều dọc mát chạo dầu xuống giấy sắt lửa sắt lửa sắt giá sóng lần đầu lượt sắc nóng rồi thân đó thời ăn là sắc nóng hạ thời uống nước sắc xuôi từ năm tròn tiếp đến bốn tròn khô kiếp sự khô của nổi tiếng nhất, không một giây ngừng nước không qua đảo vô giảm không luận là mường mạng mỏi rợ già trẻ sát hàng trời rồng quỷ thần hệ ghế tội điều đồng chịu khổ nên gọi là vô giảm nhiều người nào bị đoạt về địa ngục từ khi mới vào cho đến trải qua trăm nghìn kiếp chịu khổ ngày là đêm muốn lòng chết muốn lòng sống lại muốn cầu tăng nhân dứt cho một niềm cũng được trừ khi tội nghiệp thiếu hết mới đảm khó xong do vì thì mình lại miên man đó nên gọi là vô giảm ngài địa tạng bồ tát nói với thánh mẫu rằng nó số lượng đến cũng vô giảm như thế nếu nó rộng ra ở tới miệng khi cụ đến hình tội nhân cùng sự thống khổ điều là số của kiệt cũng hết bà ma giáo nguyên nhân nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong không xếp vào đầu chấp tay đền lệ phật mà lui ra đền lệ bồ tát mà lui ra kinh địa tạng bồ tát bộ nguyện phật ba hết 三么地所行。